cầu 行踪日八日接，祷告托giáo thành biểu đút máy chủ miền hỏi. Giang pháo nhê dung. Yê chủ khấu nản nhê giang hồ, yê hiểu chiếu, nên giả tao yêu, Ô chiếu à, thố diều yê biểu đút công bẻ nhê miền, chào đúa miền nhê miền. Mày bua công bẻ nhê miền à, ôi chủ bún hải nhung mấy anh cha hải nhung bún mấy nên ôi lồng bỏ cha bèn nhé phong trăng lại nhé cháu mai tấu nhé tấu thán tình mây nhé chuối yê chủ khâu á với chủ yê yêm mê sách tề và yêm khê đa nhé độc liều bù đống yê yêm dòng bèn on nhé cháu vua tề miền bù đống lau chia đảng yêu ye thay thai peng mpa yêu có nghe giang hồ nhìn bua oi bỏ trả